nhiều bạn ấy thì ờ, thắc mắc là làm sao để mà huấn luyện được những cái con chó nó rất là ngoan ờ, và nó nề nếp như thế này đấy, chúng nó đang hóng uh, ờ, chúng nó đang nghe này thì thực sự mà nói là trong cái suy nghĩ của mình mình chưa từng nghĩ là mình huấn luyện cho nó cũng chưa có qua các con chó này của mình nó cũng chưa qua bất kỳ một cái lớp huấn luyện nào cả hoàn toàn là cái việc khi mà nuôi con chó gần gũi và nắn chỉnh chúng nó thì chúng nó tự cho nó cho nó điều chỉnh và nó ra như thế này chứ không có cái gì là nghe là huấn luyện ờ, thế này thế kia ghê gớm cả hoàn toàn là nó mang cái tính chất nó như là mình nuôi cái con chó như là nuôi con chó ta ấy chứ nó chẳng khác gì nuôi con chó ta cả ở ờ, gần gũi chúng nó thì bảo chúng nó cái gì mà chúng nó đúng cái gì chúng nó làm đúng ý mình thì khen mà cái gì mà chúng nó mà làm không đúng ý thì bảo chúng nó thôi Messi ơi, Messi ăn kiểu gì đấy ừ? nhẹ nhàng đó kiểu như thế bảo cho nó là chúng nó sẽ tự biết được đây mini đây mi ăn đi năn nỉ mi đấy mi ăn đi ờ mi đang dỗi này này đây của mi đây ừ đấy đấy mi ăn đi ờ để cho chị mi ăn miếng đã từ nãy giờ chị mi không mà ừ đây bình thường mi ăn được miếng to hơn mà tại sao hôm nay mi lại ăn miếng bé thế khi mà gần gũi ờ, với chúng nó ấy, thì sẽ hiểu được là chúng nó chúng nó hiểu được rất nhiều điều mà người nói chứ không phải là chúng nó không hiểu đâu không phải là chỉ có vài ba câu lệnh đứng nằm ngồi ờ, này kia đâu chúng nó hiểu được cả những cái câu rất là dài của chúng ta ừ. hiểu nó biết là một chuyện nhưng mà nó có làm theo ờ, không thì lại nó lại là một chuyện khác ừ. Pila là như thế là ừ, nhìn nó như thế nào sẽ biết được rồi là Pila thích ăn bánh quy hơn là ăn chuối ừ. đang cho ăn bánh quy thì Pila nước dãi chảy ròng nhưng mà cho ăn chuối một cái thì miếng to cái là pila chê đây mi đây mi thân của mi đấy đây ừ. đấy nhá để phần của mi đấy nhá mi hôm nay bị đau răng chi mọi khi thì mi ăn miếng to mi cũng ăn được hôm nay là mi uh, lên cơn dỗi lên cơn dở hơi cho nên là cho miếng to là là là, là mi chê mi ăn cái miếng vụ mà con uh, con xì nó ăn nó làm rơi nó rơi xuống đó bánh quy là món ưa thích chỗ xì rồi ăn còn ờ, để rơi xuống đùi anh à ờ kiếm hết đi không mà ăn không có để rơi vậy ừ, miếng cũng nhỏ chứ đâu có to đâu đây của mi đây đó để cho mi mấy bé miếng to quá mới ăn nó đau răng hết một hộp nhá cài đây này hết một hộp để hộp này để, lại chúng ta lại làm mấy quả chuối cho nó đỡ ờ, khô nhá để chén mấy quả chuối rồi chúng ta sẽ chén nốt cái hộp kia để anh xin miếng đã nói từ nãy đến giờ khô hết cả cỏ rồi ừ thôi siro ơi siro lại cầm đi đâu là đấy villa này phải ăn chuối này đi ăn mấy miếng chuối là tí mới ăn uh, gì được ăn mấy miếng chuối tí mới ăn bánh quy này không chơi bài để bụng là ăn bánh quy đâu villa làm miếng chuối đã cho nó khô cỏ rồi tí nó là ăn bánh quy này ăn chuối đi đây chuối đây ăn chuối đi ừ cái gì thế ừ ăn đi phải ăn đi chứ không phải để bụng để mà tí ăn bánh quy đâu cứ từ từ ăn mấy quả chuối đã ăn chuối xong rồi tí nó phải ăn bánh quy ừ anh ăn ngon này mà lần phải ăn lần lượt xong cái này mới ăn cái kia đây là xịt chuối mỗi khi ăn ngon như thế Yumi này ừ, làm miếng pila ok ăn uh, mấy quả chuối xong rồi mới ăn bánh quy chứ chứ thấy có bánh quy này thôi không ăn chuối nữa để bụng ăn bánh quy làm gì có nhiều thế chỉ có hai hộp thôi ừ. thế quả này anh, anh ăn nhiều hơn vậy Ê, anh không ép phải ăn đâu chứ nha thế ăn này thế này là thôi bố trí ăn bánh quy thôi ừ. Ê, nốt miếng này ok nó xì nốt miếng đấy này không có kiểu ăn này đâu nhá ừ, nốt miếng đấy là ăn bánh quy ok chuối cất lên đây không ăn chuối nữa ăn nốt cái chỗ bánh quy này được rồi đây Messi Messi ơi lên đây ăn bánh quy không đi nơi kia không không quay lại đúng chỗ cũ rồi ngồi đấy đây này mi đây của mi đấy cho vẽ cho mi một miếng bé đây để cho đấy nhá của mi cho mi ăn dần đây siro đây pila bình thường ăn chuối ngon như thế ừ, thấy có bánh quy này thôi lại để lại để bụng ăn bánh quy mà nói năng gì thế bình thường chuối cả nguyên cả nải nó đánh hút cái hết vẫn thòng thèm nay cho cả bánh quy nữa thì thì thì mà chuối thì ngọt hơn bánh quy nay cho cả bánh quy thì lại à, cho chuối lại còn quay đi ừ. đây mi đấy có mi đấy đây có mi đấy mi không ăn tí là anh cho chúng nó chén hết đấy đấy giờ người thế và không ăn tí cho nó chán hết thì thì ăn luôn ừ, phần của mi đấy phát sẵn đấy phát sẵn phần của mi đó ừ, ăn rơi thì nhặt hết đi ai ăn không ai à, không không ai ăn để rơi vậy đâu bắn lung tung cả vào mặt rồi mi đấy mời mi nè mời mi ăn miếng cho ừ, có không khí nào mời mi đấy phần của mi đấy ăn miếng đi cho nó vui ăn đi để anh còn phát cho chúng nó này mi ăn một miếng nào mi xin gái này mi này mi xin gái ăn miếng ăn miếng đi để còn phát cho chúng nó này siro đang chờ này mi ơi này ăn miếng đi cho nó vui mi ơi mi để đây nhá để phần của mi đi nhá mời mãi khổ mời nhiệt tình như thế rồi không hiểu là dội bà dỗi cái gì nữa tôi cái lại bà không hiểu là là là bà dỗi cái gì bà dỗi cái gì mà mà mà mà mời bà ăn bà không ăn đây của mi đấy đây của mi đây đi ăn đi cho nó vui ừ. của mi đấy đấy phần của mi đấy mi ăn đi mi xinh gái mi ăn đi này siro này siro nó nhìn nó là nó ngắm cái ờ, đống bánh ấy rồi đấy hôm nay ăn ờ, hai hộp thôi hai hộp tức là mỗi hộp là một hai ba bốn năm à hai mươi à bốn mươi cái bánh quy à đâu năm năm ba mười lăm ba mươi cái bánh quy thôi như là mỗi cái khay này là nó có 5 cái 5 3 15 6 khay mỗi con có 10 cái đây nhặt nốt đi không ai để ăn để rơi này đâu đây mi này mi không chén thì để cho con siro nhé mi là hết miếng to để ta chén miếng bé có vẻ như hôm nay chị Jimmy thực sự đau răng này còn ba miếng thì có ăn không đó mi không ăn anh chia cho chúng nó nhá mi đây cho mi thêm đây đấy mi ăn đi đấy mi ăn miếng đấy đi Ừ. còn miếng nữa mi ăn nốt đi ăn mi ăn nốt hay là nhường cho em siro còn một miếng mi con nốt không hay nhường cho em siro nào ta nhường cho em siro nhé thế có vẻ như là cái bánh quy hôm nay cái loại bánh quy là nó dày đây mi đây mi rồi và bánh quy nó dày nên là thôi bảo ờ, kết thúc là hai đứa kia nó không ăn uh, chuối nữa thì chúng ta anh em chúng ta ăn nhá còn kia nó không ăn nên thôi ăn thì lên chứ lên đây con khi la là nó chê rồi đứa nào thích ăn nữa thì lên chứ anh anh không mời thế đây pina ăn đi rồi ở yên đấy ăn thôi Messi ăn không anh không mời đâu nhá đấy này siro lúc nào mà siro không ăn nữa siro bảo anh nhá anh với siro chén hai đứa kia hôm nay là nó có bánh quy là là nó ăn là nó chê chuối rồi chuối ngon như thế mà nó chê chúng ta làm mấy quả